năm là các góc vuông là các góc không vuông là năm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Rồi chúng ta bắt đầu học thế nào? một Dùng EK để nhận biết góc vuông của mình hình bên rồi đánh dấu góc vuông theo mẫu. Rồi bây giờ bây giờ bài này là các con phải dùng cái dùng cái cây thước Eke này này nó cũng tương tự như cái thước này cái con ra ngoài chợ mua hoặc là ra tiệm sách mua về một cây thước Eke nó có ha có một cái góc vuông định hình sẵn như thế này đúng không còn không thì chúng ta sẽ tự làm à, chúng ta sẽ cắt một cái bìa cắt tông cứng và trên cái bìa đó chúng ta sẽ kẻ những cái ô vuông như thế này đó là chúng ta sẽ xác định được cái góc vuông thật là chuẩn đúng không rồi sau đó là chúng ta sẽ dùng cái cái bìa cắt tông này như là một cái thước eke chuẩn về góc vuông chúng ta sẽ đưa vào đỉnh của một cái góc vuông mẫu trước ví dụ đây là một cái đỉnh A chúng ta đưa vào đỉnh A thì chúng ta sẽ thấy là gì là hai cạnh AB và AE trùng với cạnh của thước thì cái đỉnh A này chính là cái đỉnh của một góc vuông và khi đã xác định được cái đỉnh này rồi thì chúng ta sẽ ký hiệu bằng cái ký hiệu vuông như thế này được chưa tương tự vào đỉnh ơ thì chúng ta cũng làm tương tự như thế chúng ta đưa cái thước eke này vào cái đỉnh ơ và cho chúng ta quan sát chúng ta thấy rằng cạnh ơ a và ơ d trùng với cạnh của cái thước eke thì cũng chính là đó là một cái đỉnh của một góc vuông thì khi đó chúng ta sẽ ký hiệu chúng ta sẽ ký hiệu các vuông vào cái đỉnh ơ này như thế này tương tự tại C tại cái đỉnh C thì chúng ta cũng lần lượt đưa cái thước Eke vào cái đỉnh C và quan sát thấy cạnh CB và CD trùng với cạnh của cái thước IKEA thì có nghĩa là cái đỉnh C này cũng chính là cái đỉnh của một góc vuông hiểu chưa hiểu chưa dạ rồi cho nên là khi đó chúng ta sẽ ký hiệu cái vuông góc vào cái đỉnh C này rồi bài 2 bài 2 người ta yêu cầu là gì là dạ là dùng dùng e, dùng ek để vẽ góc vuông góc vuông có đỉnh là O dạ. cạnh là OA và OB mà cạnh OB là chưa có cho nên là để vẽ được cái cạnh OB này có góc vuông tại O thì chúng ta sẽ dùng cái thước cây e ke chúng ta sẽ đặt vào cái góc vuông của cái thước vào cái đỉnh ô này và cạnh của cái thước trùng với cái cạnh OA trên hình vẽ rồi sau đó từ đỉnh ô từ đỉnh ô ta kéo qua B ta sẽ có được cạnh OB và đỉnh O khi đó sẽ là một góc vuông và ký hiệu góc vuông là hình vuông như thế này vuông nhỏ như thế này Được chưa dạ. rồi tương tự như cái câu B đỉnh M đỉnh M có sẵn nhưng mà chưa cho cạnh B và Q thì ở đây bắt buộc tao phải xác định được cạnh MB và MQ để xác định được cạnh MB MQ thì chúng ta cũng dùng cái thước cái ke chúng ta để vào đỉnh này để vào đỉnh M trùng với cái đỉnh của cây cái, cái thứ cây ke và chúng ta vẽ vẽ theo cái cạnh của cái thước vẽ một đoạn màu B vẽ đoạn màu B vẽ đoạn màu Q và đánh dấu là B BQ thì ta sẽ được đỉnh M là đỉnh vuông đỉnh của một cái vuông các con có thể vẽ bất kỳ cái cảnh nào theo cái thước này đều là một góc vuông cả chứ không nhất thiết là phải vẽ như thế này các con có thể vẽ như thế này cũng được như thế này cũng được xoay quanh cái cái cái điểm M này miễn sao nó theo cái thước Eke này thì đó chính là một góc vuông đúng chưa và tiếp tục bài số 3 Dạ là bài số 3 là viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu. Rồi ở đây người ta cho 1 2 3 4 5 6 cái hình này và có hai câu hỏi. Câu hỏi A là các góc vuông đỉnh O cạnh OB OQ là đã có rồi cho sẵn rồi. rồi nhiệm vụ của mình là xác định lại xác định thêm coi ở đây nó còn bao nhiêu cái đỉnh à, <clears throat> bao nhiêu cái đỉnh dốc góc vuông nữa thì để xác định được bao nhiêu đỉnh góc vuông thì tao sẽ quan sát trên các cái hình này và đặt cái thước EKE vào từng cái hình để xem coi cái góc nào là góc vuông ở đây tao thấy góc này không phải đây cũng không phải đây không phải luôn chỉ có chỗ này đây chính là một góc vuông bởi vì hai cạnh của hình trùng với cạnh của thước cho nên ta có lì góc vuông là góc đỉnh A ghi vào đỉnh A dạ. đỉnh A cạnh gì AB AC rồi tương tự ở đây hình này ta có đỉnh Y cạnh là gì IH và IK đúng không đó thì cũng đi vào đây dạ. đỉnh A đến em đi ghi đây nè dạ. đỉnh a đỉnh a cạnh a A B cạnh AC phải cái AC rồi bên này chấm phải đỉnh đỉnh gì đỉnh y đỉnh y cánh y h cánh y k y in rồi các góc không vuông là góc nào dạ các góc không vuông là góc đỉnh nào đỉnh t đỉnh t cạnh cạnh t r t r ừ bây giờ đỉnh T cạnh nào dạ đỉnh T chấm phải rồi bên này